chàng trai bén khi chiều nắng trở vai từ xa ta toa ngô ta áo tương bay đẹp sóng vui tươi nói chăn nhau đến nơi này Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi ngỡ sẽ như nước trên đường vắng qua màu mười giờ thăm bén cao chẳng nói lao sao phố xa tên tan đón chân tôi đến trường La la la la la Nhưng cuối cùng dẫu chẳng hoa nhìn người ra ai sợ La la la la la La la la Ôi đất đẹp quá đẹp quá chẳng bấy thơ tình yêu mến như lời hát cao ca Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa Sông mai trong tôi mong hôm nay sẽ không phải Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi Kawa ni utsu yuhi 遠くひらひら青ざい歓喜の歌聞こえる最後綺麗最後よ最後ようつめく人光う集いて言葉交わす知らぬ間に引き寄せられる最後綺麗最後よ最後よ 笑い声風運ぶララララララララララ人生参加歌迷いりる愛が旋律に乗り思い出すこの景色 心に残る永遠に最後綺麗最後よ最後よ最後綺麗